mọi người đến chỗ đấy chữa là đều thành công về nhưng cứ con con đến là cứ càng ngày càng bị đi chứ không có khỏi con à, rất là khó chịu người cảm thấy ngứa ngay đến lúc con gãy, bong chóc những cái vảy ra nhiều như là dị máu ấy chẳng nhẽ con con lại đến mức độ chỗ nào phải cạo đầu thế này chứ chán bảo mẹ con bảo là thôi mẹ không phải chữa con con cứ kệ con lúc nào nó nó đến đâu thì nó đến con chán chán lắm rồi gia đình nhà con vay rất chi là nhiều tiền chữa cho cháu nhưng không khỏi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 con là đạo tràng trưởng đạo tràng Minh Phủ Phú Bình ừ. tên con là Trần Thị Thu ờ, à, Thu ừ. vâng ừ. hôm nay chúng con được về chùa lễ Phật và trong đạo tràng con có đạo hữu um, Dương Thị Dung ừ. Dung đâu Dung đây hả ừ. à, ừ. và nhờ tu học Phật pháp mà được uh, chuyển uh, chuyển nghiệp cho bệnh cho con trai là Nguyễn Văn Triệu về bệnh uh, à, vảy nến uh, đã bị lâu năm không khỏi À, giờ này à, con xin à, à, phép thỉnh sư phụ cho con được à, đạo hữu Dương Thị Dung ừ, à, kể lại câu chuyện chuyển nghiệp của gia đình nhà đạo hữu. Ừ. Ừ, trước hết cho sư phụ hỏi một chút, thế là à, Triệu thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 20 tuổi ạ. 20, à, trẻ quá hả? Cô Dung à, kể lại câu chuyện cho sư phụ cho chư Tăng nghe thế nào? tu tập thế nào mà con là Dương Thị Dung ở ừ. Ngọc Thành, Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Con xin phép con kể một câu chuyện về gia đình nhà con Ừ. Là con trai con là Nguyễn Văn Triệu. Cháu à, bị vẩy nến lúc cháu là năm nay là 14 tuổi. Ừ. Vâng, thế thì gia đình nhà con thì cũng cứ mải mê đi làm không để ý đến cháu lúc đấy là cháu mới bị. Ừ. Đến khi cái cháu út nó bảo mẹ ơi à, anh bị một vết ở nách xong bắt đầu thì con mới xem thì con thấy cháu nó như thế thì con cứ nghĩ là cháu là hắc lào thôi ừ. thì con cũng ra vườn con ngắt một quả chuối xanh thì về con à, bôi cho cháu thấy nó xeo lại ừ. xong thì được đúng một thời gian sau nữa thì cháu nó lại ăn lên một ít là chán con thưa sư phụ ạ thế rồi thì con cũng đưa cháu nó đi lấy thuốc để bôi thì thấy cháu nó cũng lại à, xeo lại ừ không đến gia Tức đình là cái vết ừ, lết của nó xe lại ở bên chán này đấy ạ ừ, nó xe lại vâng nó xe lại thế thì con nghĩ là cái bệnh như thế chắc là nó khói ừ. thế thì xong gia đình nhà con thì vợ chồng con đi làm thì một thời gian sau nữa thì thấy cháu nó ăn lên ít má này thế thì con cũng đưa cháu đi khám thì mọi người lại bảo cháu chỉ là kiểu là ngoài vết da nó giống như vết hắc lào ấy hả không ạ lúc đấy nó chỉ vết nó kiểu nó cứ ăn nó, nó vào đỏ đỏ thôi À, nó đỏ ửng lên hả? như vâng. là dị ứng ấy hả? Như là dị ứng đấy ạ. Ừ. Vâng, thế thì xong này mọi người bảo là cháu nó chỉ bệnh ngoài da. Vâng, thế thì con gia đình nhà con cũng đưa cháu đi khám thì người ta bảo thế xong rồi lấy thuốc bôi thì thấy cháu nó lại dịu lại. Ừ. Vâng ạ. Thế thì long lúc nữa thì nó ăn hết lên cái khoảng lưng ấy. Vâng. Vâng, thế thì, à, vợ chồng con mới đưa về bệnh viện à, Gia Liễu ở Bắc Ninh. Ừ. Kiểm tra thì các thầy thuốc bảo là cháu nó bị vẩy nến và ăn vào trong máu rồi ạ. Ăn vào máu rồi. Vâng, thế thì gia đình nhà con bây giờ mới nghe um, bác sĩ nói là bệnh này thì chỉ có về ở những nơi mà người ta kiểu là dân tộc ấy thì người ta chữa thì cháu nó mới khỏi. Thì vợ chồng con cũng đưa cháu về Quảng Ninh ấy, Đông Triều Quảng Ninh để chữa. Thì trong khi đó đến thì thầy cũng bảo là phải nếu mà đồng ý ở đây chữa 10 ngày thì vừa để cháu xông và bôi thuốc và uống thuốc tắm thì nhà, nhà con cũng để cho cháu ở đấy 10 ngày cháu cũng gọt hết đầu chọc đi để bôi thuốc ấy. Dạ, vâng. nó mọc hết ở trên đầu luôn này Mọc hết đầu chả còn chỗ nào dạ, nữa. Ừ. Thế xong bắt đầu thì thấy cháu nó cũng siêu lại thì chữa khoảng mất độ 5 60 triệu. Ừ. Thì thấy cháu nó cũng đỡ đi thì gia đình cũng thấy mừng. Ừ. Thì cứ nghĩ là thôi thế là cũng gặp thầy gặp thuốc rồi cháu nó khỏi rồi thế xong về được một thời gian cháu nó lại ăn loàng ra như cũ ừ, nó lại lở ra như cũ vâng thế lại nghe người ta nói là ở chỗ bến đò đông xuyên thì lại có người chữa rất chi là giỏi người ta cứ đem giã cái lá xanh ấy ừ. lá xanh mà xong rồi người ta cho muối trắng ấy ừ. ta trộn lẫn với lá xong người ta đắp người ta cứ xoát vào lá người cây này xanh ấy hả? vâng ừ. Thế xong con con nó mới sót quá nó kiểu nó sót quá thì nó không ngồi im cho người ta bôi Thế người ta cứ cạo chọc lóc hết đầu này ừ thế xong bắt đầu con mới bảo thế con ngồi im để cho thầy thuốc người ta bôi ra con cứ cựa thế nó bảo là Đau, mẹ cứ cảm nhận như cái con cá lúc mà người nó bạn đang sống mà mọi người cho muối và sóc nó lên thì nó như thế nào thế xong rồi mẹ thì nước mắt thì chảy nhưng mà sợ con nó biết thì cố nhốt vào trong thì bảo thôi con cố gắng đi để cho nó khỏi bệnh bố mẹ cũng xót lắm nhưng biết làm như nào ừ. thì thấy được thời gian thì cháu nó lại cũng lại thấy đỡ ừ thế xong rồi thì nhà con cũng lại thôi thì để thời gian thì lại thấy nó ăn lại như cũ ừ. <laughs> không con xưa thư phụ là xong bây đầu lại nghe người ta giới thiệu là ở trên dân tộc mà chữa về thuốc nam là cũng tốt lắm thế gia đình nhà con bây giờ mới đang làm nhà đấy vâng thì thôi thì đành bảo thôi bỏ hết nhà cửa lại để chữa cho con vâng thì có gia đình... bệnh thì vái tư phương mà vâng ạ <laughs> thế xong rồi con bắt đầu lại mang lên đấy chữa thì người ta bảo bệnh tật như này người ta cũng lại bảo xong cũng như thế, ừ, thế. Ừ. và cũng uống thuốc vào thì cũng hết bảy tám mươi triệu đấy cũng được thời gian cũng lại ăn lại như cũ rồi ừ, lại lở như cũ vâng Ồ. Thế xong con lại về đến nhà rồi lúc đấy con thế là, lúc ấy là nó vẫn là toàn đầu này rồi thân này vâng thế xong bắt đầu con mà thôi thế thì... thì đau lắm nhỉ con nhỉ lúc nó rát lắm nhỉ vâng con ngứa con rát lắm người rát vâng con gái còn chảy máu người ta kể chuyện là trên thái nguyên có cái bệnh chữa bên phong hồi đấy thì cứ mang con lên đấy xem là nó như thế nào biết đâu gặp thầy gặp thuốc lại khoái thế gia đình nhà con mới mang con lên đấy chữa thì nó lại dị ứng với thuốc tây vào bệnh viện phong ừ. vâng ừ. thế là dị ứng với thuốc tây thì xong bắt đầu gia đình nhà con mới lấy cho cháu thuốc này một thời gian này thấy nó còn nó lất hết người nó lại lở thêm vâng nhỏ nhiều hơn như thế Ôi, khi dùng thuốc cả tây là... người vâng cả ừ. chân tay không còn cái chỗ nào để Trời đã nhìn thấy cháu là để nó nhẫn nhụi à, nữa tức là nó không hợp với thuốc tây rồi vâng nó phá ra ừ. vâng thế xong bắt đầu là con mới thế thì gần như lúc ấy con không mặc được quần áo rồi con có mặc quần áo nhưng mà nó, nó dính quần áo rồi. mỏng thôi thật mỏng ừ rồi à. Ừ. ôi rồi ôi ôi ơi. đây là cái nó cần chóc rồi đấy ạ con xưa sư phụ ạ sợ quá nhỉ vâng. ôi rồi ơi ôi giời ơi ôi đấy. giời ơi kinh quá ôi giời ơi à, người cháu đấy ạ trời đất ơi Hôm xưa sư phụ là gia đình nhà con vay rất chi là nhiều tiền và vay tổng cộng là 300 triệu chữa cho cháu nhưng không khỏi không đến lúc chúng con bảo thôi bây giờ thì con lại thấy con con nó cứ bất bất lực nó cứ nằm ở trong nhà không dậy con em bảo con bảo con cố gắng dậy đi ra sân ra cửa đi cho nó thoáng không con cứ nằm thế thì bố mẹ đi làm làm sao được thế bảo là à, bố mẹ cũng hết nhiều tiền rồi mà con chẳng thương bố mẹ nó có trêu mẹ nó bảo con đã lấy hết cái móng nhà của mẹ đâu <laughs> thế thì con con nói câu là móng nhà của mẹ mà con đào nốt thì nhà mình ở đâu được <laughs> gặm cầu bây giờ người ta cũng cấm rồi lại trêu con thế nhưng mà nói nhưng mà lại khóc ngoảnh đi chứ chẳng nhắm nhìn con bởi vì nó cứ như thế kia thì con xưa sư phụ là ai nhắm nhìn con mà lúc đấy thì nếu mà mẹ mà bất lực nữa thì con biết bấu bám vào đâu được đến lúc bố bố chán quá thì bố bảo bà bà ấy bà tôi nói thật với bà là tôi chẳng tin ai thầy thuốc đâu mà bà đi chữa nữa con mình biết có khỏi không mà bà chữa bây giờ thôi thì đành cách là ờ, mặc trời thôi <laughs> thế con bảo mặc trời bây giờ mà nhà mình cũng vay 100 triệu trong vòng có mấy tháng hết thì bây giờ bà nghĩ như thế nào lúc đấy nhà con nó chán quá rồi bây giờ con đành phải nhờ trời là giúp đỡ con thế xong bắt đầu con mới bất lực hết rồi ông bố mẹ mới bất lực rồi không còn cái gì để nói nữa thì thôi con mới à về con mới bắt đầu tối hôm đấy con mới bảo thôi thì con bây giờ con không còn cái cách gì nữa thì con mới lấy một nắm hương to ấy nắm hương to thì con mới châm hương sau con quỳ giữa sân ấy con bảo con xin, xin sám hối trời Phật nếu mà trời Phật trên cao mà nhìn thấy con mà thương gia đình nhà con nữa ấy thì cho con để con cứu con con chứ như thế này thì con con cuối cùng à, không chắc đã khỏi mà con lại có khi là con đánh mất mất con con mất đấy lúc đấy thì bây giờ con mới không làm thế nào được con mới quỳ thì đêm hôm đấy đêm hôm đấy con quỳ hôm đêm hôm sau có một người nói vào tai con là con phải đưa con đi thỉnh oan gia trái chủ <laughs> thế thì con thế luôn à thì con lúc đấy con không biết là như thế nào con mới <laughs> nghĩ là chắc là giấc mơ thôi ừ. con thế chưa biết gì về ăn ra gia con chưa biết là ăn ra chơi chủ như nào thì ngay sáng hôm sau ừ. con mới đi mua đồ sớm thì có một phật tử nhưng mà người ta chỉ về chùa người ta chưa theo đạo tràng ừ, phật tử của chùa vàng hả vâng ừ. người ta theo đấy rồi nhưng người ta chưa chưa chưa, chưa theo tràng. về bên đạo tràng đấy ạ ừ. thế thì người ta có nói là bà ơi bà đưa chú đi về chùa ba vàng để gặp được ừ, sư phụ trúc thái minh để xin phép là tu tập là được chuyển nghiệp vâng thế thì con bảo ô thế vừa hôm qua có người nói như thế chẳng lẽ hôm nay lại thật sao à, hôm đấy là hôm mùng 7 tháng 2 âm lịch đấy ạ thế thì con mới về đến đây thì con bắt đầu con mới vào mùng 7 con vào đến nơi thì con vào ban chi khách thì con gặp được ừ, các cô ở bên ban chi khách ấy thì con cũng trình bày bệnh tật của cháu thì các cô cũng có cho con xin phép cho con là được là tu tập để cho cái à, nghiệp của cháu nó chuyển đi thế thì con cũng có về thì con cũng xin phép ở bên đạo tràng của Trần Thị Thu đấy à, ở Minh Phủ Phú Bình Thái Nguyên lúc là con về con mới liên hệ với Thu hả không con gặp ừ, có nghĩa là con gặp là gặp từ hôm mùng 8 đấy ạ à. xưa thư phụ ạ không thì nhưng mà con nghĩ là có duyên của con chắc nó đến thế thì con mới mùng 9 con lên con xin phép là cho con vào đạo tràng ừ. vâng thì xong cho con xin phép là cho con được à, trợ duyên cho con tu tập quyển số 8 ừ. vâng thế nhưng mà xong đó thì là con thấy là gia đình nhà con là nói chung là chuyển nghiệp rất chi là tốt ừ. gia đình nhà con rất chi là mừng ừ. thế lúc đấy thì chồng con con lúc đấy nó cũng bất tin bất cứ một việc gì rồi ừ. bởi vì nhà con là hết quá nhiều Đi tiền hết quá nhiều nơi rồi vâng mà hết quá nhiều tiền rồi ừ. nhà chưa làm xong chồng con mới bảo cô là à, kể cả anh hết bao nhiêu tiền anh cũng chịu được nhưng mà anh không muốn để con như thế này À. Vâng, thế nếu mà em lấy thuốc thì bây giờ gia đình nhà mình mỗi một chỗ là khoảng 5 60 triệu rồi. À. Thế thì em liệu có tin tưởng vào thầy thuốc nữa không? Hay là như thế nào thì con à. có ừ. động viên với nhà con là thôi thì gia đình nhà mình bây giờ con là chính. Tiền bây giờ cũng ai cũng muốn tiền thế nhưng mà ừ. quan trọng là con. Ừ. Thế thì xong bắt đầu vợ chồng con mới gặp được đạo tràng chúng con ừ. mới xin tu tập. Ừ. Thế gia đình nhà con chuyển nghiệp cũng rất chi là tốt. Ừ đến lúc mà con mới xin bạch ừ, bên trưởng đạo tràng ấy ừ. là cho chị ờ, xin tu tập tiếp một lần đến lần hai lần ba quyển số 8 đấy ừ, ba lần ba, ba lần, lần. chín ừ. vâng thế thì xong bắt đầu là thu cũng bảo ờ, chị ơi thì đến sắp sửa đến ngày mà tu 108 ngày cho dịch bệnh ừ, nó à, lui đấy. Thế con cũng xin phép con tu. Tu tiếp 108 vâng. ngày xong đến lúc nữa thì đến ngày ba ngày lương hoàng bảo sám à, ba ngày sám lương hoàng bảo sám đấy ừ. Vâng, ba ngày con... lương hoàng bảo sám của chùa rất nhiều người chuyển nghiệp vâng mà. thì con mới ừ. thấy vi diệu nhà con là như thế đấy lúc đấy gia đình nhà con con nhà từ uh, tất cả nội ngoại và anh em chung quanh mới thấy là vi diệu à. vâng thế thì bắt đầu là con mới đến hôm tối thứ hai đêm hôm thứ hai thì đến tầm đêm 1 thứ hai của ngày luôn vào vâng, sáng hả vâng thế là ừ. trần thị thu mới bảo chị ơi chị ngủ hay thức bảo là chị thức à, chị à, bạch bài bạch cô chủ nhiệm ừ, chị bạch hướng dẫn về đưa gửi về chùa ừ. để cho tu tập um, chùa tu tập về bài ừ. đấy ừ. thế là xong đến lúc nó con bạch xong mà đến vi diệu đến hết ngày hôm đấy con mới điện cho con trai con ừ. là con ơi thế con như thế nào ừ. con trai con có nói câu là mẹ ơi con cứ như là không phải có bệnh nữa ấy <laughs> trên sư phụ là như thế lột xác ấy hả? vâng thế xong bắt đầu con bảo là con mới thấy thì con thấy mừng thế quá là con thấy rất người nó khác hẳn đấy hả vâng con thấy người nó khác hẳn đi và không thấy ngương ấy thế không thấy ngương ấy nhẹ hẳn đi hả con? Vâng. ừ. ừ. ừ. Thế thì, ngày, ngày thứ hai. Ừ. Vâng, thế thì bắt đầu là con mới bảo chồng con là anh đưa em về, con đi làm ở Bắc Ninh. Ừ. Vâng, này con lấy tiền cho cháu chữa bệnh. Hai vợ chồng con thì con mới bảo anh đưa em về xem con thế nào thì về thấy con thế thì mừng quá thì bảo con bảo là thôi con không uống thuốc nữa nhá ừ. con à, ngừng lại 10 ngày xem là nó thế nào ừ. nhưng 10 ngày đó là tự nhiên nó cứ xeo dần đi ấy tự cái vết thương nó cứ xeo vâng, dần xeo, nó xeo dần, dần. Ừ. thế thì xong bắt đầu con mới có đi ra chợ thì tự nhiên cái duyên của con nó đến với thầy thuốc ừ. thì con mới gặp được một người thì người ta nói giới thiệu là à, cô ơi cô vào trong đấy cô lấy một ừ, mua thuốc tây ấy cho con cô ừ, uống mới lại thuốc bôi thì thấy là nhiều người khỏe lắm thế bây giờ cái linh tính của người mẹ mách bảo là mình nên vào đấy xem thế nào nếu mà biết đâu được gặp một thầy thuốc thì có khi con mình lại được ổn thế thì xong bắt đầu con vào đấy thì cái tâm của con lại sợ là con trai con nó dị ứng với thuốc tây, tây. Ừ. vâng ạ trước đây nó bị dị ứng rồi vâng cứ động một hai viên thuốc là nó sưng hết mồm ấy ừ. Ừ. hôm đến hôm đấy con bôi một một ít vào Đi. người nó này thế xong bắt đầu con cho cháu uống một bữa thử sau uống tiếp bữa hôm sau không thấy con làm việc gì ừ. xong bắt đầu con mới bảo thôi thế thì con ở nhà đến hai ngày để con theo dõi con con xem nó có việc gì không ừ. xong đến lúc nữa đây là đến ngày thứ ba con con không việc gì ừ. thế con mới bạch phật là con xin phật gia hộ cho con thế là gia đình nhà con được phước báu của nương nhờ của ừ. tam bảo nương nhờ tam bảo nương nhờ sư phụ ừ. và chư tăng đã chúng con được tu tập được giảm nghiệt như thế này rồi thì gia đình ừ. nhà con rất mừng ừ bây giờ chồng con mới tin tưởng đấy ừ, ừ. chứ không chồng con cảm giác ừ. anh ấy cứ anh không tin vào đâu được nữa rồi. rồi vâng thế là quá nhiều chỗ rồi gia đình nhà con cả bên nội bên ngoại đều mừng cả ừ. vâng mà cả chung quanh hàng xóm anh em là đều thấy ừ. vui cho cháu nó được như thế này ừ. vâng ừ. thế thì con à, xin à, tri ân ừ. sư phụ là ừ. thế là đến lúc nữa thì có một người mấy người đã đến ta cũng hỏi là thế chữa ở đâu mà con được như thế này ừ. <laughs> thì con cũng có nói là con về chùa Ba Vàng phải tu tập mọi người con nói với con là thế về đấy khoảng hết được bao nhiêu chục triệu <laughs> thế thì con mới cười con bảo là về đấy thì nói chung là mới về có một lần gọi là vãn cảnh thôi chứ cũng chưa có mất đồng tiền nào cả <laughs> thế thì về đến đấy thì là gia đình cũng chỉ tu tập là có nghĩa là trong khi dịch bệnh ừ gọi là tu tập tại nhà thôi chứ không phải là về chùa mà tu tập hàng ngày đâu mà mất tiền ừ. thế bảo thế sao mọi người nói là ừ, báo mới lại ờ, đài nói là ở đấy là tu tập rất chi là nhiều tiền <laughs> có nhà khoảng mất vài trăm triệu có nhà khoảng mất vài chục triệu một lần ừ. đi đến lúc nữa thì con có nói câu là mọi người nghe chưa chắc đã là thật mọi người nhìn chưa chắc đã là đúng bởi vì tại sao là muốn mọi người muốn hiểu muốn biết thì trực tiếp đến tận nơi như gia đình à, chúng tôi và đấy thì chưa mất đồng tiền nào cả ừ. thì à, chỉ có tu tập gọi là trực tuyến tại nhà ừ. thôi tại gia đình nhà mình được à, giảm nghiệp được như thế này ừ. là do cái phúc phúc báu của à, à nhờ nương tựa tam bảo và tu tập đấy ạ vâng quý báo thế bây dạ. giờ như vậy là cái bệnh của con này cơ bản nó giảm chắc phải được bảy tám mươi phần trăm rồi hả? Vâng, của con đến khoảng hơn hơn tám mươi phần trăm. Hơn tám mươi phần trăm. Vâng. Lưng con nó không còn bị như thế kia nữa hả? Lưng con giờ giảm hơn thế nữa rồi. Ờ, à, ờ, à, thế. Đẹp rồi. Nói chung là đẹp rồi, lành rồi. à. Trời chứ trông đi kia nó mọc vảy lên nó sợ. Ừ. Thế bây giờ Triệu kể cho sư phụ nghe xem cảm xúc của con Từ lúc con bị bệnh con thấy như thế nào? Con tên là Nguyễn Văn Triệu. Ừ. Con sinh năm 2002 ạ, con ừ. ở Ngọc Thành, Ngọc Sơn, thì bà Bắc Giang. Ừ. Bệnh của con lúc đấy thì nó lên khiến con à, rất là khó chịu người ạ. Cảm thấy ngứa ngay đến lúc con gãy ra dạ, kiểu như dạ. nó nó bong chóc những cái vảy ra nhiều như là dị máu ấy. Vâng. Dạ. Chân sót. Vâng, sót. Đau lại sót. Vâng, thì con mẹ con chạy chữa cho con khắp nơi thì cũng không khỏi. Thì con lúc đấy con cũng nghĩ mình buồn chán cái chịu cảnh bệnh này mãi hay là sao như nào. Thế là con cũng cứ như thế mãi kiểu như chán nản không muốn chữa nữa rồi tại vì mình nhờ chữa nhiều nơi quá rồi thế là như vậy là từ lúc con đã bị đến ấy là 6 năm 6 năm luôn thưa sư phụ là 8 năm rồi ạ 8 năm ừ. vâng. từ 24 mà 24. À, từ 10, từ lúc 14 tuổi mà phải vâng. năm 21 rồi 20. vâng ừ. nhưng mà mới bị dày như này là từ năm 2019 là con bắt đầu bị như này dày, dày như này vâng mấy năm trước là con chỉ mấy cái nốt con con thôi con tưởng hắc lào ấy là nốt ừ. bình thường luôn ừ vâng ạ ừ. vì bố mẹ con chạy chữa con con cảm thấy nó không khỏi con cũng chán bảo mẹ con bảo là bố mẹ không phải chữa con con cứ kệ con lúc nào nó nó đến đâu thì nó đến con chán chán lắm rồi giống như là mình mỗi khi nó ra ngoài không nhắm ra ngoài, không ra ngoài tự ti vâng ạ con cứ ừ. nhốt mình trong phòng mãi con thế thì con đi học không con ờ, con nghỉ học con phải nghỉ học à vâng ạ đang học con phải nghỉ luôn vâng nó bị này đâu có đi học được vâng. con ngứa ngáy thế này ừ. vâng khổ quá nhỉ đúng là sư phụ nhìn thấy là sư phụ thấy cũng cũng ghê vâng vâng rồi sau đó thì con biết đến Phật pháp thì ừ. con cứ theo tu tập ừ, quyển số 8 như cô bảo ấy ừ. thì con tu tập ừ, tuần 49 tuần đầu tiên thì con cảm thấy nó người nó nhẹ nhõm hẳn đi ạ. Ừ. Ừ. rồi đến những ngày sau thì con lại những mấy ngày sau lại con lại cảm thấy mình không ngứa ngay nữa ừ. những cái vết đấy nó lại không lan ra nhiều như ừ. ngoại khi nữa mà nó lại cảm thấy nó nhẹ nhõm hẳn người lên à. rồi mẹ con có điện về là tu tập vào ngày lúc là bảo sám ấy ừ. thì hôm đấy thì ngày đầu tiên thì con mẹ con điện bảo đến ngày đêm thứ hai lúc con đêm lúc đấy là con ngứa kinh khủng luôn ừ. ngứa con gãi con ấy cào hết chảy như là chảy máu hầu như là hết những chỗ đấy luôn ừ. xong rồi những cái vải trắng kia nó rơi ra ừ. rơi ra đến ngày sáng hôm sau thì tự dưng con lại không đấy, mình không thấy ngứa không đấy sót gì nữa mà ừ. từ dần dần mấy ngày sau tự nó xe lại tự nó xe lại xong là dần dần nó lành lại hết nghiện con lại được uống được thuốc tây ừ. và con bôi cái đi bôi những cái thuốc mà mẹ con có người giới thiệu ấy ừ. thì nó lại da con lại nó lại lành lại lại lành. lành lại bắt đầu mọc da non và con cảm thấy hết ngứa được giờ ừ. được như bây giờ ờ, ừ. ừ. tốt lắm rồi thế là sư phụ chúc mừng cho con nhé vâng. chúc mừng cho cả nhà <laughs> con chiên ừ. sư phụ <laughs> chiên bảo thế thì ở à, đây sư phụ nói thứ nhất ấy là cái này ấy, các con phải biết là Phật pháp rất là nhiệm màu vâng ạ ừ, trước hết là từ mẹ con vâng. mẹ con à, à, có lòng tin với Tam Bảo vâng. cho mẹ con khấn Phật đấy sư phụ đã nói là chư Phật ở khắp mười phương mà vâng. chỗ nào cũng có vâng. nhưng mà mình phải trí thiết trí thành nhờ vâng. thành tâm mình khấn thì đương nhiên chư Phật Bồ Tát thì cảm ứng được vâng. chư Phật Bồ Tát các con nhớ thế này này các ngài ở mười phương nhưng mà các ngài cũng không phải là vô duyên mà vâng tự nhiên mà là các ngài cảm ứng với mình phải từ mình sư phụ lấy ví dụ nó giống như là cái sóng ờ, sóng điện thoại vâng có nó khắp mọi chỗ nhưng mà cái điện thoại của mình lại hết pin thì mình vâng. không thể là bắt được cái sóng điện thoại thế thì mình cũng giống như cái điện thoại cho mình phải trí thành thì nó mới phát ra được cái sóng ấy. mới cảm ứng được với chư Phật chư Bồ Tát cho nên khi mà mẹ con khấn như vậy lúc nãy nghe mẹ con kể đấy mẹ con kể thì là, là ngay tối hôm ấy mẹ con nghe thấy tiếng nói hả vâng ạ cô dung nghe tiếng nói là nói tay là phải đi thỉnh oan gia trái chủ hả vâng ạ đó thế rồi sáng sáng hôm sau là cô gặp luôn được một người gặp phật tử một của chùa phật tử ở chùa tự họ bảo là về chùa vàng vâng ạ. đấy thế đúng là cái duyên đấy thế thì cái chuyện của con cái chuyện mà con bị lảo lét như này nó rất là giống câu chuyện của của ngài ngộ đạt quốc sư ngài ngộ đạt quốc sư là bị một cái mụn ghẻ ngài thì một mụn thôi nhưng con là toàn thân mụn ghẻ mặt người nó làm nó làm cho đau nhức đến nỗi ngài chết điếng luôn à, ngồi trên cái cái cái tòa trầm hương quý của vua ban cho một ngày bị cái mụn ghẻ mặt người nó là oan gia trái chủ con ạ nó nhập vào nó biến thành Đấy, thế thì ý, như vậy ở đây của con nó cũng là một cái dạng oan gia trái chủ chắc chắn là như vậy họ báo oán con đúng không Đấy, cho nên là nếu mà mình giải được nó ờ, mình mình tu tập mình tăng phước rồi chuyển hóa được cái oán kết với nó thì họ sẽ thạo, họ sẽ bỏ đi họ không hành khổ mình nữa còn trước đây mà còn oán kết với người ta còn càng chữa thì nó càng bị ừ. Còn thấy không lúc chữa thì mình cứ cảm thấy là nó cứ lan nhiều ra càng chữa càng không. bị mà vâng cái hồi mà nhà mình còn thỉnh con gái chủ đấy cũng có một cô cô này cô bị lảo lét hết mặt luôn vâng cô cũng là một cán bộ nhà nước đấy lảo lét hết mặt nên cô phải nghỉ việc không dám làm không dám đi làm thế và sau đó thì khi mà cô tìm được vào chùa chùa mình hồi ý là còn thỉnh còn thỉnh gia chủ thì con gia chủ ra nó mới nói rõ là cô này là là kiếp trước ác hại nó ừ. Ờ, vợ cả vợ hai đấy thế rồi cô ấy ừ, làm cho cô vợ hai lúc mà tắm thì cô cho cái cái lá độc vào thế là cô này cô vợ hai cô cũng bị lở loét hết toàn thân sau đó cô chết thế thì giờ cái vong oan giá chủ nó về nó bảo nó cũng sẽ cho cô này lở loét từ mặt rồi lở loét toàn thân luôn không thể cứu được đấy thế sau khi mà thỉnh ra rồi rồi về gia đình bắt đầu tu tập làm phước thì bắt đầu nó chuyển hóa và cố khỏi con ạ đấy nhé thế thì của con nó cũng là oan gia thái chủ đấy, thế thì khi mà mình biết thực ra thì rất nhiều cái pháp tu nhưng mà không biết đến cái oan gia thái chủ nó oán kết nó đi theo nó bảo oán là có thật con hiểu không đó thế thì nhà mình thì biết được cái chuyện đó con người ta có nghiệp tiền kiếp có oán kết đi theo thế giờ mình biết kiếp này mình biết người ta báo oán mình mà mình tu tập mình sám hối mình tu tập mình làm phước cho họ à, mình hồi hướng phước báo cho họ họ được hóa giải cái oán thù của mình thì là mình sẽ có cơ hội để để mình chữa chữa khỏi con vâng ạ thứ nhất là họ không tác động thêm nữa thì để cho mình điều trị mới được chứ còn nếu họ tác động thêm mới là vết thở lét của con nó càng lét ra càng bôi thuốc càng lét còn giờ họ không tác động nữa thì thuốc có thể có tác dụng tốt đấy thứ hai nữa là họ họ không ngăn cản mình tìm được thầy thuốc tốt đấy. có những oan gia chủ nó nó ngăn cản luôn nó không cho mình gặp được thầy thuốc tốt và không được gặp thầy gặp thuốc mà nó để cho đi gặp phải những cái thầy thuốc vớ vẩn càng chữa càng bị nặng đấy nó có những oan gia chủ như thế nhé thế thì hôm nay thì sư phụ rất mừng cho nhà con nha thế thì bệnh của con nó vẫn còn một chút nữa thì nó không phải khỏi ngay được con hiểu không <laughs> đây nó còn là là là tàn tích <laughs> của cuộc chiến đấu ờ, giống như trận chiến ấy, nó phải còn tàn tích chứ không thể ờ, không thể là hết ngay tàn dư của nó thế thì giờ tiếp tục con à, uống thuốc tiếp này thế rồi à, sinh hoạt điều độ nhé rồi ăn uống nhiều những các cái chất lành mạnh vào rau rau dưa lành mạnh nhé cho nó mát Đấy, rồi những cái thuốc về nó bổ gan nó mát gan nhỉ đấy thế nhưng mà cái rất quan trọng là phải tu tập nữa để cho oan gia chủ nó dứt hẳn người ta không oán thù với mình nữa mình gọi đừng có kêu con ạ khi mình mới thấy khỏi khoảng chút mình kêu mình nói ô thế là xong rồi mình đã, mình, mình gọi chủ quan người ta gọi là chủ quan khinh địch là nó lại quay lại đấy nhé đấy sư phụ nhớ có cái câu chuyện có nhà cái cô chú này chú bị cái bệnh gan mà đến nỗi khi mà đưa lên bệnh viện bạch mai là coi như là chú coi như sắp chết nơi rồi mà cô vợ chú mới điện cho sư phụ bảo thỉnh sư phụ lên ngay lúc sư phụ lên là người chú vàng như củ nghệ luôn à mà người ta gọi là cái nồng độ gan nó lên biết là mấy trăm ấy cái cái cái men gan nó lên là mấy trăm rồi nghĩa là bác sĩ thở cái này thì không thể rất là khó thế sau khi sư phụ lên sư phụ bạch thỉnh oan giái chủ ngay tại bệnh viện luôn cho chú thỉnh xong cái một lúc sau là tự nhiên cái men gan nó xuống luôn đấy theo sư phụ bảo cô vợ về nhà tu tập làm lập đàn làm lễ nữa tu tập ngay thế sau đó là chú hỏi hỏi an toàn luôn hỏi xong ra viện ra viện rồi thì tức là cô mừng lắm nhưng mà sư phụ bảo là nó chưa hết hẳn đâu nhé <laughs> con gia chủ chưa phải là cô mới tu một một đợt thế mà nó đã hết ngay đâu cho nên phải tiếp tục tu chứ bây giờ cô đi kể cô khoe hết tất cả là cô khỏe hết rồi là không được đấy thế thì tức là chủ quan thế quả nhiên con ạ à, mấy ngày sau thì chú lại bị lại ừ, chú lại bị lại thế là sư phụ bảo đấy nhất là sư phụ đã nhắc rồi không được chủ quan nghe chưa giống như cái giặc cái người ta người ta thù mình kẻ thù thù mình ấy phải không vừa mới hòa giải xong cái mình đã kêu mạng rồi mình đã lên mặt rồi hiểu không mà đấy thế nọ thế kia nó lại tức còn lại quay lại chứ gì đâu nhé thế thì ở đây các con thấy luôn luôn mình phải khiêm tốn mình tu tập nghe không vẫn phải tiếp tục chân thành tu tập sám hối nhé lễ phật sám hối tụng kinh tu tập và làm phước con nghe chưa thì nó mới dứt hẳn được người ta thật sự là thấy mình có tâm tu thật chứ không phải mình gọi là cứ bệnh đỡ cái là coi, coi như là xem thường người ta luôn không được đâu nó y như người đời mình này hiểu không người ta gọi là là là mình ờ, chưa qua sông mình đã rút ván đấy nên là người ta người ta sẽ ghét mình người ta lại báo án mình tiếp nhé thế cho nên các con phải nhớ cho sư phụ trước hết là chúc mừng cho con cho gia đình cô cô dung với cô dạ, vâng, triệu vâng. nhé nhưng nhà vẫn phải tiếp tục tu tập thêm nhé vâng tinh tấn cả nhà cùng phát nguyện cùng tu đấy nếu cái này ở đây sư phụ nói con không chữa được cứ thế này nó nhiễm trùng là con chết đấy vâng. nó sẽ nhiễm trùng toàn thân con hiểu mẹ không? đầu mẹ con còn sợ con nhiễm trùng muốn đi xét nghiệm các thứ đúng rồi không cái cái vết này thì nó sẽ nhiễm trùng toàn thân luôn con hiểu không nào toàn thân con bị thế này thì nó sẽ nhiễm trùng chứ gì nó hở thành vết thương hở loét thế thế này các loại vi khuẩn ác nó sẽ xâm nhập rất dễ thôi phải không thế thì con sẽ bị nhiễm trùng toàn thân mà dẫn đến tử vong là rất là rất là dễ nghe không? nhớ thế thì con về con phải tạ ơn Phật nhé và phát nguyện chân thật tu tập đi nha ờ, sám hối tu tập làm các việc phước việc thiện và nguyện từ nay là không bao giờ nghĩ ác làm điều ác nhá đấy con bị một phen như này rồi con biết nhân quả nó sợ thế nào nghe <laughs> không đấy nhân quả đấy con ạ <laughs> kiếp trước mình đã tạo nhân bất thiện đấy nhé mình ờ, nghĩ việc ác mình nói lời ác hoặc là mình làm việc ác với ai đó con hiểu không còn lúc quả báo lên thế này sợ thế con nhìn thấy chính thân con con khiếp vía vâng con giờ con nhìn lại con cũng sợ <laughs> con còn không dám nhìn vào đấy luôn dạ, ờ, trên trong mặt mũi đẹp trai thế này <laughs> nó mà lành lặn hết trứng gán nó đẹp trai lắm đấy nhá đấy nhá thế thì sư phụ rất là là, là mừng cho con nghe nhớ lời phật dạy của tu chịu khó nghe pháp nữa nhé con nghe pháp sư phụ giảng cũng được tiêu nghiệp đấy nghèo, tiêu nghiệp và tăng phước nha yeah. ừ. Bây vâng giờ à. cả nhà tin Phật rồi gì? Vâng ạ, con ừ, xin tu. chuyên uh, <laughs> à, sư phụ và chuyên chư tăng và chuyên, ừ. chuyên cô chủ nhiệm. Ê. Và con xin uh, à, chuyên đến uh, trường ừ. đạo tràng Minh Ê. Phủ Vũ Bình. Ê. Và tất cả đạo hữu của trong ừ. đạo tràng Minh Phủ Vũ Bình là ừ. gia đình nhà con là được uh, nhân duyên là được tu tập. Và con trai con được chuyển hóa như thế này thì gia đình nhà con rất chi là mừng. Ừ, ừ. Từ uh, ông bà nội con là năm nay cũng 83 tuổi rồi. Ờ. và mẹ đẻ con cũng gần 70 rồi ừ. mà các em các cậu nó thấy cháu nó được như này anh em gia đình chiều là con trai trưởng luôn hả vâng ạ à, thế thì à, thấy được như này gia đình nhà con rất chi là mừng ừ, và ừ. cũng tin tưởng vào Phật pháp nhiệm màu ừ, ừ. cho nên là con được như thế này cũng nhờ là tam bảo ừ, và sư ừ. phụ ừ. và chư tăng và cô chủ nhiệm ừ. đã dẫn dắt chúng con à, tu tập để ừ. được ừ. chuyển hóa được như thế này. Ừ, ừ, ừ. Thì con à, xin cảm ơn ạ. Ừ. Con biết nhé, để xuống vâng. này cái sức của nghiệp nghiệp đức phật nói là nó vô hình con nhớ này cái nghiệp nó còn làm ra thân mình được cơ mà cái thân mình là do nghiệp nó tạo thành nó nặn ra tai ra mắt ra mũi ra chân ra tay của con được thì làm sao nó không nặn ra được mấy cái con vẩy nến này con hiểu không nó nặn ra được hết đấy nghiệp đấy con thấy nghiệp nó vô hình nhưng mà nó làm ra được tất nó làm nó đẩy ra đẩy ra hết con hiểu không thế thì bây giờ nếu chuyển được cái nghiệp này thì cái này nó sẽ lặn đi nó sẽ lặn đi nó sẽ hết thôi nhé năng nghiệp nó vô hình nó ở nó tác động vào xương và thịt mình luôn à, nghiệp nó ở tâm nhưng mà từ tâm nó lại biến ra được những cái này đấy cho nên phải mình phải thanh lọc từ trong tâm mình phải từ tâm mình thiện tâm thanh tịnh tâm con ạ à, nhé đấy thế hôm nay các con về đây là cả cái văn gia chủ của con nó cũng về đây đấy nó cũng nghe sư phụ nói đấy <laughs> <laughs> nó oán kết nên bây giờ phải hóa giải nhé phải gắng tu và à, chân thành sám hối phát nguyện làm những việc thiện con nhỉ tu tập làm việc phước thiện tin phật con là cũng nhờ mẹ con đấy cũng một lòng tin phật mà bạch phật đấy cho nên là cảm ứng các ngài mới mới chỉ cho mách cho nghe không? Ừ. cũng giống như trong kinh địa tạng ấy nghe không? đấy cô con gái cô thành tâm cô khấn ngài ờ, định tự đại vương như lai đấy con hiểu không cho nên là ngài cũng báo cho ngài mách cho đấy. trí thành nha thứ hai giờ đã biết được đến tam bảo rồi mình một lòng đương tựa tam bảo nghe không ờ, chư phật chư pháp và chư tăng nghe không? đại tăng và những thiện hữu tri thức như cô chủ nhiệm là thiện hữu tri thức rất là tốt nghe không thế rồi theo đạo tràng nha lấy công đức ờ, lục hòa của đạo tràng con xin vào đạo tràng được từ là hôm 19 tháng mùng 9 tháng 2 đấy ạ. À, à vâng, thế con Ừ. là con đã được làm à, Phật được vào Phật tử chính thức chính đấy ạ. Rồi, thế tốt đấy vâng. nhé, con phải bám chính thức luôn. Vâng. Cái công đức lục hòa của đạo tràng rất là lớn. Vâng. Người nào biết thời nay này, cái thời mạt pháp này mà biết tu tập lục hòa công đức rất lớn nhé vâng. thế nên phụ rất là chúc mừng gia đình nhà con vâng con xưa sư phụ là gia đình nhà con có 9 người là đều được đều vào đạo tràng hết rồi à, tốt vâng thế làm sao để cho nó bệnh nó lành lặn hẳn đi nhé trứng cá trứng ghé cũng hết đi nha vâng. rồi ăn ngủ cho có giờ giấc điều độ nhé ừ, thế rồi ở nhà con à, chăm lễ phật rồi làm việc phụ giúp với mẹ nữa các công các việc nha đó nó vẫn còn một chút những cái vết ở này thì con vẫn phải giữ vệ sinh nhé thế rồi ăn nhiều cái thứ mát mẻ lên cho sư phụ nha tu tập nhé bớt ăn những cái cái cái cái cái chất mà nó kích thích ấy nhé à, ờ, những chất cay nóng kích thích con bớt đi hiểu không cái nữa sẽ tốt nhé ở đây là Phật ờ, gọi là là chư thiên hộ pháp nó dẫn dắt cho đấy gặp được thuốc gặp được thầy mà chính là con tu tập sư phụ nghe cái ba ngày tu pháp đàn lương hoàng bảo sám chùa mình rất nhiều người chuyển nghiệp luôn vâng. trong có ba ngày tu mà nhiều người chuyển nghiệp lắm Ờ, có những người chuyển nghiệp gọi là cách kỳ diệu luôn đấy trong 3 ngày đấy thế nên con cũng là một trong trường hợp ấy đấy <laughs> sư phụ bây giờ ờ, chúc cho gia đình con nhé tinh tấn này tin sâu tam bảo để tu tập nhé để được ờ, cái phước lành được chuyển hóa những cái ác nghiệp của mình nhé thế và cũng chúc cho đạo tràng à, của chỗ thu nhé đạo tràng anh em sống hòa hợp đoàn kết nha giúp đỡ nhau cùng tu tập nghe không? Đấy, làm sao con phát triển đạo tràng tốt nha Đấy, anh em nào vào đạo tràng cũng được tu tập được tăng phước được tiêu nghiệp nhé ừ, chúc tất cả được tốt đẹp ừ.